ngày biệt ly người đi chẳng nói nên câu số còn yêu lại phải không ướt đi vì si mê một ai thì đâu con sẽ ngừng lại biết rằng chẳng còn nữa lúc đầu càng không như sâu càng nhói thêm đau có không anh muốn lần cười vui với nhau và anh ơi tình thấu hẹn em luôn giữ trong tim riêng mình em đến muôn đời sau lại ta nghĩ là mùa xuân ngày ấy vì lời vẫn vương nhất thời coi lòng em nát tan một nơi lời ai nói sự kết mai sẽ không rời lời nhau một cõi buồn lòng Bốn người cuốn theo cuồng phong Dây tơ không thắt cuồng hồng Chim trời lẻ bóng không như mình mong Chẳng thể tặng người kiên vàng Cứ thế mà buồn phiền mang Duyên đời quá nhiều nguyện vàng Phận hèn ngày so với người quyền quan ờ, Ta đã biết ta đã có gì nhưng Ta đã mất là do không có gì vô Mặc cảm điều đó vì anh Tiếp nghèo mình khó chịu Phận trai mà lại sâu đôi mi Mà dòng sầu này ngày sau càng rơi ngày ấy lòng ngày chết đi như vậy nhưng mà đâu có ai ngờ hay vậy yêu hết nước mắt tôi đến phải bầu ướt mi vì suy mê một ai thì đâu có sẽ ngừng lại biết rằng trong con nước lúc đầu càng từng tư đậm sâu càng